và chúc ông bà tinh tấn tu dưỡng à, ngày ngày đọc kinh niệm Phật cho tâm thân được an lạc nam mô di đà phật mấy ngày trước thì à, chú phật tử trong à, hội hội hiếm thị đó dạ. à, thì có điện thoại bạch với thầy là nói là thầy ơi cho à, đoàn từ thiện mạnh thường quân dạ. và cho mượn cái chỗ để làm từ thiện dạ. thì giúp đỡ giao duyên với bà con hội hiếm thị dạ. thì thầy rất quan hỷ Ờ, cho nên hôm nay được ờ, đón đón rước quý vị dạ. à, ờ, thầy rất vui dạ. khi quý vị à, nhín chúc à, à, tiền của cũng như vật chất dạ. để về chia sẻ cho những người hiến thị dạ. à, đó là một cái việc làm mà đức phật dạy đó là đức phật dạy là phục vụ chúng sanh như phục cúng dường chư phật dạ. ừ, dạ, giúp đỡ mọi người cũng như cúng dường phật thì hôm nay thì à, thay mặt cho hội từ thiện à, hai à, hội hiến thị à, thầy cảm ơn quý phật tử cũng cầu nguyện phật gia hộ cho quý phật tử được nhiều sức khỏe còn làm nhiều cái việc thiện dạ. nhiều việc làm nhiều việc tốt hơn nữa cho xã hội dạ. nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật bây giờ bây giờ à, và, dạ, và dạ, cô à, gia đình công dân dạ, giống gia đình từ thiện của yên và giống gia đình từ thiện của cô à, má hai của cô Thanh Ngọc thì có đâu lời gì chia sẻ với à, đạo tràng chúng con dạ à, khải toàn thay mặt à, các bạn cùng làm từ thiện và rất nhiều mạnh thường quân ở xa góp một ít à, công đức cho các ông bà à, hy vọng rằng à, một chút này một chút lòng thành này cho ông bà có được một cái cuộc sống an ổn tạm thời và chúc ông bà tinh tấn tu dưỡng à, ngày ngày đọc kinh niệm Phật cho tâm thân được an lạc dạ thì hôm nay Khải Toàn tịnh vật thì bao gồm một bao gạo 10 kg và một thùng mì còn à, tịnh tài thì ở đây cái nhóm của à, của cô Thanh Ngọc thì à, mỗi một bao là một triệu đồng sau đó thì bên nhóm của anh Trung đã kêu gọi thêm một đợt nữa đi chung với Khải Toàn thì mỗi một nhóm của anh Trung một bao được bao nhiêu ạ? À? Dạ. Có nghĩa là trong cái tịnh tài này bao của Khải Toàn đang cầm ở đây là một bao có một triệu đồng cộng với anh Trung mỗi bao riêng là 150 ngàn với lại à, có thêm của chị Duyên một bao là 350 ngàn rồi thêm của chị Duyên mỗi bao là 350 ngàn nữa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 à, nhóm từ thiện mạnh tường quân gia đình của cô Nguyên thành phố Hồ Chí Minh cộng tác nhóm à, má hai của cô Ngọc nhóm từ thiện cũng thành phố Hồ Chí Minh hai nhóm hợp tác hôm nay được à, sự duyên lành à, đến à, chùa phát tâm à, cho đạo tràng chú đại bi niệm Phật quan âm tại chùa Ngọc Hòa à, là 50 sức quà thì à, nãy là mà mấy chú có đọc như vậy dạ thì à, đến đây là tôi con cũng tụ đoàn à, niệm phật chúng con cũng qua rất mừng à, trong mùa đại dịch covid thật là ý nghĩa à, con không có gì hơn nguyện à, hồng ân tam bảo từ bi gia hộ cho thầy và hai nhóm và viên ngọc được à, mạnh khỏe bình an tai ách dịch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 được nhiều may mắn mua may bán đất gia đình hạnh phúc à, dạng sự kiếp tường dạng sự như ý nam mô bổn sư dạ dạ cái à, phần tử à, phát quà cho cho à, cho hội hiến thị đó thì thầy có đôi lời nhắn nhắn với quý phật tử trong hội hiến thị mình á hôm nay cái phần quà này ở trong cái mùa đại dịch như vậy mà là cái phần quà rất là lớn dạ, dạ. so với cái thầy thầy buổi bây giờ à, thế thứ nhất là chục cái gạo một thùng mì cho một triệu mấy nên cá cộng lại cá con thơ là một triệu mấy nên là trăm cho nên rất là số tiền với và tịnh tài tình vào rất là cũng như là lớn trong cái mùa dịch này cho nên quý vị nhận cái phần này á quý vị thứ nhất á, là quý vị về đáng niệm phật để hồi hướng cho gia đình à, đồng từ thiện đáng niệm phật cho nhiều quý vị chịu không à, cố gắng là ráng cố gắng là mỗi ngày trong nhà mình ráng à, ráng à, tụng đại bi niệm quan âm ráng niệm phật à, để cho mình tu đặng cho mình nhẹ được cái cái cái nghiệp trong kiếp này kiếp sau mình lên mình mình sẽ được phật gia hộ mình được sáng suốt mình được tướng hảo quang minh cái gì chịu không dạ. từng hàng dạ. à, dạ chỉ cái dạ. hàng này dạ xin lỗi à cái, dạ, dạ dạ dạ dạ, dạ thầy cho, xin, xin phép à chị nhung à chị nhung hồi nãy là chị báo là 35 vị 35 vị kiến thị rồi còn lại là 15 vị là khó khăn còn ờ, có 5 vị vắng mặt dạ rồi dạ rồi nếu vậy thì bây giờ tàng chỉ à, phát bao thư còn cái còn à, tịnh vật thì một chút nữa à, các vị tự lấy sau có người trở về giúp dạ dạ dạ Phật không ơi cô ai trong nữa không giờ tới là nói với cô là khi à, phật sự à, xong rồi à, nhà chùa mà thỉnh mời à, đoàn từ thiện mình quan hỷ ở là dùng bữa cơm trưa dạ. à, cơm dọn dạ cái, cái này à, toàn riêng dạ. xin cúng dạ. dường cho chùa dạ. chúc các sư à, được à, an lạc tâm thân thanh tịnh và dạ. dạ. a di đà phật dạ biết là tử quan nghĩ à, dùng bữa cơm trưa giao duyên với trường dạ dạ dạ năm mươi dạ hai bốn rồi cái này tổng cộng là hai bốn sáu bảy đúng không bảy chút thiện mà à, sao ta đưa bảy rồi chị đưa bảy đi đi đưa bảy đi đưa bảy đi ngồi sót sót sót một vị rồi đó có một vị em hỏi lại quá dạ. dạ rồi bây giờ bây giờ chị nhung dạ chị Nhung sẽ đại diện nhận tổng cộng là 21 21 bao ba loại của chị một phần của à, chú Trúc Thiện một phần còn lại năm phần kia là cho những vị vắng mặt đúng rồi, dạ rồi đúng rồi, đúng rồi. rồi. rồi cảm ơn chị và cảm ơn chú đã mở lòng tạo cơ, cơ hội cho toàn các bạn ở đây và rất là nhiều người có được cái duyên để làm phước Dạ. dạ. đồ Phật thì dạ. cảm ơn em lần nữa dạ. cảm ơn à, Ngọc và Duyên à, và Trung nha chúng dạ. đưa cho bà cô đội càng về cũng chưa dạ. giờ dạ. chúc à, hết bên Thanh Ngọc và bên cô Duyên